phía sau cây thập giá. Bạn có biết tại sao khi nghe hai chữ thập giá chúng ta không thấy sởn gai ốc và có khi còn rừng rưng nữa, trong khi các môn đệ nghe nói đến thập giá thì nổi da gà. Và ông Phêrô John dày can ngăn Chúa đừng đi tới đó. Có lẽ vì chúng ta chỉ thấy những cây thánh giá bằng vàng, bằng bạc, bằng đồng, bằng gỗ quý nhẵn bóng hay bằng xi măng tô đá rửa, đá mài nên hình ảnh mà hai chữ thập giá gợi lên trong ta không có gì đáng sợ. Còn các môn đệ thì trái lại chưa bao giờ thấy những cây thập giá bằng vàng, bằng bạc. Và hai chữ này không chỉ gợi lên một cây khổ giá trần trụi mà gợi lên hình ảnh một con người quằn quại tuyệt vọng trong đau đớn và nhục nhã ê chề, lơ lửng giữa trời và đất giữa sống và chết. Trước những cái nhìn thù ghét và khinh bỉ, trước những con mắt tò mò và rừng rưng, Chính vì thế mà các tông đồ dùng mình sợ hãi khi Chúa Giêsu nói đến thập giá. Nhưng Chúa Giêsu không phải là ông thầy dễ dãi hay nhu nhược. Chúa vẫn nói thẳng và Chúa đòi ai muốn theo Chúa phải nhìn thẳng vào thập giá và chấp nhận nó, ai muốn theo thầy, hãy bỏ mình đi. Vác lấy thập giá của mình hàng ngày mà đi đằng sau thầy. Ông Phêrô vừa thay mặt anh em tuyên xưng ngài là Đức Kitô con Thiên Chúa thì ngài lại bắt đầu nói đến thập giá. Thập giá xuất hiện ở đây như mặt sau của tấm huân chương. Nhưng sau đó Chúa lại đưa ba môn đệ thân tín lên núi và cho các ông thấy vinh quang trói lòa của Ngài và sự có mặt làm chứng của Môse và Elia, một vị đã được Chúa dùng để công bố giao ước Sinai, vị kia thì được Chúa trao nhiệm vụ tái lập giao ước Sinai. Theo Thánh Luca thì Chúa Giêsu đàm đạo với hai vị này về cuộc xuất hành Ngài phải hoàn thành tại Jerusalem. Như vậy thì ta có thể đảo lại. Sau khi chỉ cho các môn đệ thấy cây thập giá làm các ông run sợ, Chúa Giêsu lật cho các ông thấy đằng sau cây thập giá có gì. Sau này trên đường Emmau, Chúa sẽ cổ trách hai người môn đệ thất vọng bỏ đi vì các ông chỉ thấy mặt trước mà không thấy mặt sau của cây thập giá. Chẳng phải là Đức Kitô phải chịu đau khổ để vào trong vinh quang của Ngài sao? Nếu ôm lấy cây thập giá và thỏa mãn với nó thì đúng là một kẻ điên khùng hoặc bệnh hoạn. Không, Chúa Giêsu không kêu gọi chúng ta trở nên điên khùng, bệnh hoạn. Chúa đã nhận lấy thập giá như đường tới vinh quang. Đằng sau thập giá là vinh quang mà chỉ có đức tin mới cho ta thấy được. Chúa không gọi chúng ta vác thập giá đi một mình, nhưng là đi theo sau Chúa, vì chỉ có đi theo Chúa ta mới tới được vinh quang ở sau cây thập giá. Trong cuộc sống của bạn, có những lúc êm đềm thanh thản, có những ngày tưng bừng hoa lá, nhưng cũng lắm khi bạn cảm thấy tất cả nỗi ê chề của cây thập giá xù xì và những lời độc địa chát chúa của khách qua đường. Bạn cảm thấy nỗi cô đơn của kẻ bị treo lơ lửng giữa trời và đất bạn khát khô cổ muốn có một lời an ủi, một chút cảm thông, nhưng quanh bạn chỉ có thờ ơ và thinh lặng. Hoặc tệ hơn nữa chỉ có phỉ báng và xua đuổi. Những lúc ấy bạn mới cảm thấy tất cả sự rùng rợn của cây thập giá. Có khi bạn cảm thấy chán nản muốn buông xuôi tất cả. Bạn cảm thấy như Chúa Giêsu đã cảm thấy và phải kêu lên, lạy Chúa, nhân sao Chúa bỏ con. Những lúc ấy bạn phải vận dụng hết sức mạnh của lòng tin, hết ánh sáng đức tin. Để thấy được đàng sau cây thập giá, bạn hãy nhìn thẳng vào đấng đang vác thập giá đi đàng trước bạn, chớ rời mắt sang ngài. Nhưng bạn đừng chờ tới lúc đó mới nhìn vào ngài. Bạn phải giữ tầm nhìn luôn hướng về ngài trong mọi nơi mọi lúc, mọi việc. Bạn hãy làm tất cả với ngài, vì ngài, và trong ngài. Nếu bạn biết sống với ngài trong niềm vui, bạn cũng biết sống với Ngài trong nỗi buồn. Nếu bạn biết sống trong Ngài khi hạnh phúc, bạn cũng biết sống trong Ngài lúc khổ đau. Nếu bạn biết sống với Ngài trong ngày hội, bạn cũng biết sống với Ngài giữa cô đơn. Điều tôi muốn nhắc bạn ngàn lần là bạn đừng mang thập giá một mình. Bạn sẽ không bước nổi đâu. Và nếu bạn có đem tất cả sự kiêu hãnh của con cái Adam mà lết đi được thì cũng chẳng ích lợi gì, cây thập giá của bạn chỉ là cây gỗ chết thôi bởi vì cây thập giá chỉ trở nên xanh tươi và đầy hoa trái khi nó mang con thiên chúa, nguồn mạch sự sống mà thôi. Nếu ta cùng chết với ngài ta sẽ sống với ngài. Nhưng tôi cũng nhắc bạn rằng thường khi thập giá đè nặng lên vai thì chúng ta cũng tối tăm mắt mũi, hầu như chẳng còn nhớ ra điều gì. Chẳng nhớ đến ai nữa. Cái khó nhất là ở đó. Chính lúc ta cần nhớ đến Chúa nhất thì hầu như ta không nhớ nổi, Chính lúc ta cần cảm nhận sự hiện diện của Chúa nhất, thì lại là lúc Chúa như ở xa ngàn trùng và lẩn trốn trong bóng đêm dày đặc. Đó là khi mà cuộc đời bạn trở nên phong phú nhất như hạt giống khi được vùi xuống đất. Lúc ấy bạn hãy giữ lòng mình hướng về ánh sáng của thảo mộc và khi mầm lách được vỏ hạt giống thì nó sẽ qua màn đêm của lòng đất để vươn lên ánh sáng, hứng lấy màu xanh và sức sống. Còn hạt giống nào nằm khơi khơi trên mặt đất thì có nảy mầm cũng héo khô. Amen.